đoàn quân Việt Nam đi chung lòng yêu quê bước chân đồn vang trên đường hầm Việt Sa cờ lên mang

sùng sôi nhiệt huyết trong tim này chưa rồi quyết bên đây